vn Ây Yo và hello xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HR Karen và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Friday của mình Yes và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và một nút subscribe và các bạn đừng quên lắp cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Ok mọi người ơi và ngày hôm nay mình đã gọi là quyết định rủ hai chị em Song Sinh, Simi và Sammy vô đây để solo với mình các bạn ơi <laughs> Thì thật ra là mình rất là ít khi mà làm những cái video solo bởi vì là mình solo gà quá Nhưng mà ngày hôm nay mình đã quyết định ngủ sim sam vô đây solo bởi vì là hai chị này bắn gà gì ta ông nói lại thử coi xin lỗi ông nha tôi cũng có thể bắn được anh chi đâu đó nha ê trời ghê ông không hai chị em này bắn rất là hay và thực sự là ngày hôm nay mình sẽ thử thách bản thân mình để solo với hai chị em để coi là có thắng hay không nha và nếu mà các bạn nào mà yêu thích ý tưởng này thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cũng như là like video này nha còn bây giờ thì vô tự chiến nữa nào let's go let's go ok tất cả mọi người ơi và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vô tới trận gọi là tự chiến đó nào các bạn ơi à, chết cha chết cha mình quên bu bông keo rồi các bạn ơi quên bu bông keo mất tiêu rồi À cái này là gì ta bom ra bệnh viện hay gì vậy? Đúng rồi, bom bệnh viện mà, bom ra bệnh viện đó. Mua bông ra bệnh viện đi sao ơi. À, ok các bạn ơi, và ngày hôm nay á là như video lần trước thì mình đã test cái khẩu UMB này cho các bạn coi rồi nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ gọi là vác uh, ờ, UMB vô đây để solo với Sim Sam nha. Nhăn nhăn nha. Nói chung khỏi cần mua bom keo, cay khỏi cần nhớ Sam. Trời ơi. Ui, okay. cái ôi Sim trên đường cay à? Sim trên đường cay đúng không? Ờ đúng rồi, mình thân được bạn đấy. Không, à, bởi vì mình. À, bởi vì đây là solo Kai với Sim với Sam solo cho nên là Sim muốn chơi kiểu gì chơi nha. À, thoải mái, thoải mái hiểu không? Ôi ơi, Kai ra Ủa. Trời ơi, là trời. Game Đâu, dễ quá vậy, sao game dễ quá vậy Sim đâu rồi. Dưới kìa Sim ơi, dưới kìa, dưới kìa chị trên này nè Sim. Cái gì vậy? Ấy da, ấy da, càng nút càng nút. Trời ơi. Cố Ow, what the ao Vương giết chịu Yeah yeah, Ôi Cái là trò cây kết Pha đó Pha đó mình chậm quá mấy bạn ơi Pha đó cay ừ, chỉ hơi chậm tí thôi nha Không bắn gà nữa nó gà đi Mà chậm nữa trời ơi Ui ôi kỹ năng của sim vào này ghê quá chị sim. <laughs> <laughs> nói chung là tôi gái rồi tôi gái lên em à ok Uà, kỹ năng của sim dạo này đỉnh quá các bạn ơi Ui, trời đất ơi kỹ năng của sim <laughs> dạo này là à. hơn cay luôn rồi trời không lẽ mình là người bắn gà nhất phía ờ, quân đoàn hero à không trừ sao Bộ mệt nha, bộ nha Mình à, Đi như boss khiến gọi là gọi bao nhiêu người đảo đi rồi không? Hả? Ghê, ghê, biết đọc bông keo luôn hả? Trời ơi, sao bà chết Ôi trời ơi, cái gì không Sao, Ghê quá ờ, Trời ơi, ghê quá Ghê quá, ôi ơi Sim hắn ghê quá Cai, Cai xin lỗi Sim bởi vì Cai đã quá khinh thường Sim Ông khên tôi à Ông sai lầm rồi nhá. Mình biết là các bạn nào mà đang coi video này Các bạn sẽ rất là trầm cảm Nhưng mà các bạn yên tâm Mình sẽ gọi là win trận này thôi yeah. oh God, Tôi bị giết hai ờ. trận rồi Rồi xem xem khi xem không cần phải nhường cao nhá. Ờ, ở đây này, này chưa đang bấm, bấm nút cấp, cấp lóc thông cảm À, dạ, à, à, à. à ờ, đúng rồi, tại vì đang bấm nút cấp lóc thông cảm <laughs> Ghê, ghê Ghê chứ Bình tĩnh nè bây giờ cai mới chơi thật nè thì mà bây giờ cai mới chơi thật nè bây giờ để cai nói xin ơi xin ơi xin ơi để cai chơi thật cho xin coi nè ok ghê chưa sim thấy cai đọc bơm kêu ghê chưa sam đang đứng ở giữa đường <laughs> thì sao rồi ờ, sau lưng nha bạn sau lưng nha đây, đây bên này bên này bên này ghê quá ok không đúng thận à, Ok ok à, Trời ơi Ai không chơi cứu ê ai chơi chơi cứu ê ai chơi chơi cứu ê Ai biết đâu ai biết đâu Ai biết đâu Ai biết đâu chơi solo là không có chơi cứu đâu mọi người không cái này không phải là luật của ai hết nhưng mà cơ bản là là nó nó là như thế mà mọi người hiểu không, mọi người không không cả ok cái luật không biết không biết á cái này không biết luật con gà mình <laughs> nó sim mấy chưa bây giờ cam mới chơi thật mà sim bây giờ cam bảo với sim là bây giờ cam mới chơi thật mà ok bạn nha ừ ok ok ok làm lại nào làm lại nè bên này bên này bên này bên này này ừ. Đấy, bây giờ ông muốn giết tôi hả? Kiếp sao đây? Cái đậu xanh không nhảy ra được cái này Ô vãi game Game lỗi thế Rồi xem nào 오케이 이렇게 할까? 이렇게 해서 그럼. 아 냠냠 냠냠냠. Trời ơi, nhầm nhầm. Trời okay. ơi, móc cài hả Sim? Ôi, trời ơi. Sim đâu rồi? Sim đâu rồi? cài tới đây. Cài tới với Sim đây. Úi giời ơi. Dạ. Sim hồi máu đúng không? Ôi rồi hết sạch. Ôi ghê ghê. Ờ sao Ui Sao Simi bắn ghê quá vậy trời Ui ôi Simi hết sọt mình luôn mọi người à phải thật Đâu vô hồi đặt đâu Ông muốn đùa với tôi hả Mình nói quá kinh mà à. Simi giờ chơi cũng ghê quá Simi giờ chơi cũng ghê phết đó bạn ơi Chứ không phải đùa đâu nha à. một ba rồi các bạn ơi mình không thể nào tin được là mình lấy thua thua sim luôn á thì biết tại sao cây này thua không? Tại vì là cây đang bấm quay á nên là game của cây nó hơi bị lắc tí, ờ, game lắc tí thôi. Hả? Ừ. Ok cây. Game cây lắc quá, game cây hơi bị lắc tí ờ, thôi. Ờ, em sẽ đang lắc lắm cây, tại chưa bấm cốc lóc mà chưa tắt được, buồn lắm. Ừ, vậy hả? Ừ, ừ. Chưa tắt không được game buồn lắm cây ơi. Ừ. Ừ. Tôi biết dệt nha. Ôi. Bên này bên này bên này. Ok vào không? Chạy vào rồi. Đâu vậy? Trời ơi Sao mua keo vậy? Ôi Tối đi sao? Hết sọt rồi Trời ơi Xem ơi làm gì vậy Xem Xem làm gì vậy Xem ơi bằng rác tay thôi không à, <laughs> à thế à? à? thế à ok ok bây giờ mình mới bắn được sự nè các bạn ơi hồi nãy giờ là do mình đang gọi là mình đang chưa tắt uniki mình chưa tắt uniki nên là tay mình hơi rung tí thôi đây xem đang rung ba ơi trời ơi rung lắm chắc ai chơi free fire còn bật uniki á không <laughs> cay phải nói thiệt với sim là cay game cay nó đang không được mượt lắm sim hiểu không game của cay nó đang không được mượt như mọi khi lắm đâu có được mượt đâu khổ quá game của mình không được mượt như mọi khi lắm nên là mình chơi hơi bị uh, à, bùm chiếu bùng chiếu tí cũng đang rất là bùng bùng luôn này cay. ok ok sim nhá sim với sam nhá rồi tay cay nhá Ba đâu rồi ba Cây đang đi kiếm sim nè Sim đâu rồi Ở sim đang đi kiếm cái nè <laughs> cái map này là giống kiểu cái map chúng tìm á tìm ra tìm lại thấy ai thế thầy? tôi thấy chơi hoài tôi thấy map này tôi bị lạc không à cây đang kiếm sim nè, thì ơi ôi tụ đang kiếm cây nè đâu ta gì ta ra giữa đi ra giữa đi chứ đang ở giữa đây là cái nó giữa đúng không ta ờ không không không cái này không cái này không quá ừ, ghê quá ghê coi chừng bo nha sim sim coi chừng bo nha sim bo kìa sim ơi bo kìa bo sim ơi sim ơi chạy đi thôi ui ui rồi bom luôn biết thôi biết chỗ bom luôn hả chạy gì bom vậy cái gì gì bom vậy mày <laughs> alo rồi mình chơi chết vì bom Ông không sao Carrot chán Rồi Chết bị bom Chết bị bom Cay cay lúc đó cay bị loạn quá Hiểu không? Cay bị loạn đúng quá Cay lúc đó cay bị loạn đúng quá vâng. thôi ai Vậy hả? Cay cay À sao sao mua bông keo sao mua bông keo sao? à. Bông keo sao đi lai dùng sao? À, dùng dao Thế sao chỉ cần kích thôi Bấm số 5 cái kích là nó sẽ tạo ra tự kích tự lên 5 à? Ừ nè à, cái gì đâu nha, cà hoa à, nha bà chưa có mua mà bà chưa mua mua à. Ờ. rồi mua rồi chắc là chị chưa xét phím rồi chỉnh nút ủa chế độ chế độ đó chế độ hư rồi sao cái cái cái phím nút chị xem ơi cái gì đó chơi thổi bom nữa. hả sao sao vốn sao rồi mới chơi chọi bom ở đây mà phải ủa vốn sao à! Ui, một trận nữa là sim thắng rồi, một trận nữa sim thắng rồi. Oh my god. thì ơi, kết thúc luôn đi sim. Rất là lo. Kết thúc thôi. Trời, sim ơi, nhường cay sim ơi. Cay khổ quá bà cay đau lòng quá. Ờ, đau lòng lắm cay ơi. Cay đau lòng quá đi mà. Cũng đau lòng ra. Trời ơi. Ok, chúng ta cùng nhau làm lại nhé mọi người, chúng ta cùng nhau làm lại nhá. Okay bây giờ trận này chỉ cần thắng trận này thôi sam là mình thắng sam ơi cố lên bây giờ em chỉ cần bắn cay là chị bắn theo luôn là là là, là, là mình thắng nào đấy thôi It's easy peasy cao cao cao chị có thể làm bom keo treo cũng được <laughs> ờ kiến thức còn không biết là thực hành như thế nào à cái bên kia kìa trước mặt kìa trước mặt kìa thấy không từ từ từ từ, từ, nó góc cây góc cây góc cây góc cây góc cây góc đúng rồi rồi vào trong thành vào trong thành em bên kia bên kia trong thành trong thành trong thành trong thành đúng rồi trong thành Người chơi trời bơ hoài vậy thêm Tôi thích Ui đau quá đau quá Đau quá đau quá Sim, sim bám bơm luôn á Sim Trời ơi cái gì vậy Sim down. lên từ chính nỗ lực của bản thân tinh thần đoàn kết tám người như một dù không cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng vỡ xem nhau anh em chỉ cố chưa từng lùi bước trước những thất bại đam mê bùng cháy vẫn còn trên vai cái tên được nhắc không đâu xa lạ nhóm siêu anh hùng hay đấu tiếng chưa ai hay là ban đầu vẫn còn không khó nhưng vì tài năng luôn là điều vốn có từng bước tiến vào con đường youtuber mặc lời thiên hạ dèm phá hay dầm ngó đã hết tâm huyết vào từng sản phẩm không mà danh lợi đồng tiền để trong kho chỉ mong anh em phải giữ lấy nụ cười dù có vấp ngã vẫn không được từ bỏ đặt cái tôi luôn ở phía thấp để lấy tình cảm anh em làm đầu vẫn là từng giây từng ngày cố gắng để đến bên qua ta đường đứa cùng nhau suốt chặng đường dài phấn đấu không ngừng nghỉ tám người đồng lòng đôi chân vững bước đạt đến khát khao về một nhóm huyền thoại hero team nơi nhiều người hàng mong ước Who are the king? I want you to say with me. With me. Who are the king? Hero team, hero team. sau giữ mãi ngọn lửa ta làm nơi phép máu bước tiếp câu chuyện ta phải quay lại để biết họ là ai dẫn đầu bên Mr. Việt là một người anh cả không biết ngại vất vả một leader vĩ đại Siro ông trùm bắt cô lối chơi kiệt xuất đạn ngưỡng thiên tài nếu muốn sao trình thì phải hạng kiếp khác vì thời đại này anh ta lại bất bại khói triệu sức xin mê cái tên luôn khiến cho bao nhiêu người điên đảo từ về ngoại hình đến cả giọng nói si mê vẫn luôn tôi thành cơn bão không thể bao quên anh sẽ phong cận chưa bao giờ khiến anh em lắc đầu so về cạnh content chưa đến cả độ chất vẫn cứ chắc chắn rằng anh ấy đất ngầu luôn bên trong mình người là phi thường tim mình khiến cho bao người khâm phục luôn biết giúp đỡ bằng cả trái tim cam muốn mang đến bao niềm hạnh phúc người chỉ kề vai sát cánh đến đỉnh vinh quang gọi tên chính Sammy Đào và cậu em út hero Kairon Nào bước tiếp trường ngày bắn pháo Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng Nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai Dù sai vẫn không nói phiền Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến Dù anh ti có luôn soi mối thì anh em tao vẫn chung một thuyền Vì đó là cách sống anh em bọn tao Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau Không bỏ ai ở lại phía sau Tiến lên phía trước cùng số 8 hùng hậu Nay mày sai thì ngày mai làm lại Đừng nghĩ thất bại thì anh em bỏ rơi Nếu mày xa cơ thì đưa tay đi tao nắm Tám người chúng ta cùng nhau bước tiếp không rời Và bọn tao là anh em bao giờ lia Vì chữ tình, vì chữ nghĩa ổ bánh mì chay bụng tao cũng chia Người ta nói con sói mạnh nhất là chỉ khi nó đi theo một đàn Con hero bọn tao mạnh nhất là khi tám người theo cùng một đảng Anh em chơi là không giả dối Thương nhau nhiều ổ bánh chia đôi Sẽ cùng nhau bước lên chiến thắng Anh em cố gắng chẳng ngại xa sâu Trên con đường có lúc thất bại Nhưng anh em tao không bao giờ ngại Đồng hành cùng nhau chẳng sợ một ai Anh ti càng cay là tao càng khoái Chẳng bao giờ bọn tao biết buồn Vì anh em sẽ mãi luôn có nhau Mấy thằng nhóc con ganh ghét tao bởi vì bọn nó luôn luôn đứng sau anh em tao chơi bằng tình cảm chẳng bao giờ chơi với nhau vì tiền không bao giờ bỏ rơi một ai hết nên mày dám đụng tám người hùng hero tim sẽ mãi mãi là bạn về sau một người ngã bảy người đỡ là cách sống anh em chúng ta để rồi một ngày anh em thành công bọn mình tự hào như hát quốc ca nha và đó là anh em tốt chơi vì tin chứ không vì tiền bọn ta không mong được nổi tiếng chỉ mong chơi chung không vì sự diện nếu thành công tám thằng cùng hưởng không có tư tưởng bóng rơi thằng nào mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao cùng nhau bước tiếp trường ngày bắn phá là tám người Dù khổ dù đau gian nan nhưng mà miệng vẫn dám cười Một phần được sống mười phần phải chết thì cũng có sao đâu Samba sóng gió chẳng ngại vì đời này mày sống được bao lâu Tao gọi mày anh em tốt như đen phải đi liền cùng bâu Chia đôi cái chiếc bánh mì không có thịt cũng chẳng cần đâu Tao nói một lần là bạn Thì luôn luôn vẫn sẽ là bạn Bỏ anh bỏ mặt tao làm Chứ hoạn nạn sao nữa bỏ được nhau Ở đời mày thắng làm vua Và mày thua người ta gọi là giặc Nhưng nếu mày bước với tao Dẫu thất bại cũng chỉ là khoảnh khắc Trò đời này trắng mai đen Khi đứng thẳng đôi khi lại cả nhắc Anh em sống chết có nhau Như mặt trời luôn song hành mặt trăng Và đó là anh em tốt Sống kiếp này không chờ kiếp sau Tao vẫn thường nói cứ đi Rồi tới ngày mình sẽ gặp được nhau Và nếu hôm nay mày sai thì ngày mai ta cùng nhau làm lại Tương lai phía trước còn dài Fan hero thì để lại một like Và đó là ảnh em top Chơi vì tân chứ không vì tiền Bọn ta không mong được nổi tiếng Chỉ mong chơi chung không vì sĩ diện Nếu thành công tám thằng cùng hưởng Không có tư tưởng bỏ rơi thằng nào Mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao cùng nhau Bước tiếp trường ngày bắn pháo